Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, khiến cho nhiệt độ sáng sớm nay giảm rất thấp, trời khá là bút giá. Tuy nhiên hôm nay miền Bắc sẽ có nắng từ sớm và duy trì cả ngày, nên nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng khá nhanh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ dao động từ 21 đến 24 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Sang ngày 27 tháng 2, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm hơn nữa, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết tháng 2, sang tháng 3 không khí lạnh sẽ hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần. Tuy nhiên khả năng rét đậm vẫn có thể xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Quá trình tăng cường mạnh của khí lạnh cũng khiến cho phần phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa và Nghệ An giảm mưa nhanh. Trong hôm nay, vùng mưa sẽ tập trung từ Hà Tĩnh trở vào cho tới tận Khánh Hòa, với lượng mưa trong khoảng từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2, nguy cơ kèm theo lốc xét và gió giật nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý. Do vẫn còn mưa và chịu tác động của khí lạnh nên nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung vẫn thấp, trời tiếp tục rét ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa, nhiệt độ trưa chiều sẽ ở ngưỡng từ 23 đến 26 độ, trời sẽ lạnh về đêm và sáng. Còn Ninh Thuận và Bình Thuận thời tiết mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán xuống phía Nam khiến cho trong hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển nhiều mây hơn, cục bộ có mưa và mưa rào. Nhiệt độ trên các khu vực vì thế sẽ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên sẽ từ 25 đến 28 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 30 đến 33 độ.